đang khởi hành đi Bình Phước tuần vừa rồi làm hơi bị ờ, mệt quải quá nên uh, chủ nhật uh, đi lên uh, chẳng cỏ bù Lập nó thư giãn ngồi cho nó làm việc online cũng được chỗ này mình cũng chưa bao giờ đi nên mình lên mình uh, nấu nướng ăn uh, tại chỗ luôn khỏi chạy ra chạy vô nên đem đồ hơi nhiều thường mình uh, mình ít khi nào uh, mang hai thùng hông lắm mà hôm nay phải mang hai thùng thùng hông đồ chơi nhiều quá mà vô trong đó ờ, đâu có cái gì ăn mà muốn đi ở trong đó phải đem đồ ăn theo chứ không thôi chạy ra chạy vô là hết giờ chơi bộ môn đạp xe đạp này hay ghê và trẻ bé lớn gì cũng chơi được nhà mình <laughs> để xe máy không là hết chỗ không thôi cũng làm một chiếc nói chứ cũng khó buổi tối mà tối mình chơi gym rồi nên là hồi buổi gym mình tập nặng lắm nên là sáng dậy không có sức sáng dậy nó nó, nó sẽ không có năng lượng để để tập mình mình là vét cạn hết năng lượng trong ngày trong buổi tập gym và buổi tối thôi ba rưỡi vậy mà hả lây quay leo hay qua lại kia 5 giờ mới khởi hành nhanh thiệt luôn à, giờ mình đến uh, cầu nơi chân long cầu đôi nè để rẽ đi ờ, hướng quốc lộ 13 đi cái đoạn ờ, quốc lộ 13 này ờ, giờ này chắc tối thì gần đây không có đi tour xa thì tour gần gần nên anh em xuất phát nó cũng trễ bốn rưỡi năm giờ thường là bốn rưỡi xuất phát thời tiết hôm nay ờ, thuận lợi đi thấy ờ, trời trong không biết chiều ờ, về thì sao nói chứ đi mấy này mà đi mưa cực lắm phải khâm phục mấy anh em mà trời mưa trời gió mà chơi off road đi đường sình đường lầy đó Đấy, điểm đi mình à, cũng tương đối gần ha có khoảng à, 170 cây à. à mình chọn cái đi cái điểm này nó cũng à, hay như là cũng gần gần với ngang ngang với Bảo Lộc thôi à, đi hướng này thì à, nó à, không khí nó mát mẻ mấy lần trước mình đi à, đi đến gần đến gia nghĩa sương mịt mù luôn sương mây mịt mù luôn nên là đi hướng như này nó mát mẻ hơn vào à, thành phố mới Bình Dương hay rầm hay sao ấy Hình như rầm hả Trăng tròn quá Đường này thì xe tải nhiều Tại nó khu công nghiệp mà đi đến đây mà thấy nó mát lạnh nè sương mù quá trời luôn sáng sớm công nhân đó người ta đi làm sớm á thấy tội ghê 5 giờ thấy ngồi à, ăn sáng ngoài à, vỉa hè à. sáng sớm wow wow wow wow thu công nghiệp Bình Dương nên đường rộng thênh thang rộng thênh thang luôn đây à cây hai bên đường đẹp quá trời đẹp phố mới mà à, vắng hoe luôn ở nhà ở chuyên gia về tùm lum hôm này nè có mấy cái gờ này khó chịu quá đó cho thuê nhà kìa treo bảng thuê nhà tầm lum Bình Dương à, đất bạc ngàn luôn ha rồi quay trở lại đường chính rồi đất quá trời đất luôn đi ờ, khoảng một ờ, một ờ, tiếng nữa là tới rồi khoảng một tiếng rưỡi 6 giờ rưỡi đến đồng xoài à, để kiếm coi có cái cái bách hóa xanh tạp hóa nào mua vài món linh tinh để vô trong kia là không có để mà xài đi sớm quá ở đây à, cửa hàng chưa có mở hết chắc mua sữa chua vô uống quá để xúc xích có rồi nè vô mua mình tưởng ờ, cái bịch bánh mì ờ, bịch bánh mì mình tưởng đâu là ta treo bán ờ, mình lấy thôi ra cái anh lễ tân à quên anh thu ngân anh nói này là quà tặng cho nên là thôi bữa nay tặng luôn mở hàng tặng luôn đã không <laughs> số hưởng số hưởng à, ở hiền gặp lành <laughs> cứ ở hiền đi à, ờ, lạnh từ từ tới là mì căng <laughs> được được chuyến này đi thuận lợi quá <laughs> cuối tuần có một ngày vậy là được rồi hôm nay mình đi ờ, sáng đi chiều về thôi không có qua đêm mới đầu à, định đem à, đồ theo ờ, cắm trại ngủ lều mà thấy nó lĩnh kỉnh quá mà với lại ờ, đi cũng không có lâu nên mình đang cái gì gọn nhất thôi cho nên là thôi mình chọn cách là đi sáng sớm chiều về có thời gian á mình ờ, mình sẽ ghé qua cái cái cây cầu gãy cầu ghế của bình dương nó cũng là một cái di tích lịch sử á trong phim ờ, tèo em á phim tèo em ờ, johnny chí nguyễn với lại gì ờ, cái anh gì á cái cái anh gì đóng trong phim chung với tèo em á à, chung johnny chí nguyễn mấy uh, chỗ này người ta hay bán rau hai bên đường á nhìn cái cọng rau nó ngon mua rau mấy chỗ này ăn mới ngon nè chứ trong siêu thị ăn chưa chắc ngon đâu chỉ sợ là <laughs> ở ngoài này là không sạch thôi tại vì người ta tưới đủ thứ cho đâu có theo quy trình vậy đâu cái bóng của mình cái bóng của mình đẹp quá <laughs> đường này mà cho chạy 60 ờ, thì nó quá nhàn quá nhàn nhàn đến độ mà không có gì để làm đi với đồng đội mấy ca này và quan trọng lắm tại vì cái anh dẫn đoàn anh sẽ báo anh dẫn đoàn anh chạy đầu tiên nếu mà có đụng chốt là ảnh đụng trước đúng không còn mình đi một mình thì à, thôi cho nó vui vẻ đừng à, để bị gì hết <laughs> sắp đến cầu 38 à, rồi chỗ ờ, dừng chân ờ, Phúc Lộc Thọ nay đi ờ, mình đi Thủng Thỉnh anh ấy nói đi đi một mình nó thoải mái hơn nó không có áp lực nhiều nó nhiều người nè không quen á anh em không quen đi sợ buồn á thì thì mới không thích đi mình thôi chứ còn đi mình nó thoải mái chạy, muốn chạy nhanh chạy chậm gì tùy mình muốn ghé đâu ghé về trễ về sớm tự quyết còn mình đi à, với nhóm thì à, thì mình phải theo quy định chung của ban tổ chức mình phải tôn trọng những người khác chứ không phải à, nhu cầu của mình là quan trọng nhất đúng không xuống cái dốc này là cầu 38 thì phải này xuống dốc thì cho cấm biển chạy 40 không biết sao chạy ở đây mà có một cái chốt kiểu gì cũng dính <laughs> đây cầu A8 đây quốc lộ 14 cầu 38 yeah cầu 38 đến ờ, Bù Đăng rồi qua qua cái con cua này là tới ờ, chỗ gì Phúc Lộc Thọ nè nãy giờ bích hóa xanh mà quên mua cho nước suối chứ giờ trong kia nước đâu uống có đem theo nhưng mà nấu nướng nữa đâu có đủ cái này mình đi mình có nấu nướng nữa nha đó ờ, không đi solo làm sao mà không đi solo thì làm sao mà mà mà trưởng thành được <laughs> đó giờ không biết nấu nướng bữa nay vô nấu nướng chứ mình không nấu thì lấy gì ăn phải tự làm thôi mình làm mình ăn rồi đến phú lục thọ này chỗ mà mấy đoàn à, đi à, buôn ma thuộc à, pleiku con tum đồ thường thường hay ghé phúc lục thọ đây thì cũng sắp tới rồi sắp tới chạy à, cái gì chẳng cỏ bù lạch rồi nay mình à, à, đi à, solo uh, solo cam solo cooking cho mọi người coi ha coi đừng có chê nha từ nhỏ lớn mới nấu ăn lần đầu á <laughs> hên xui sắp đến cái đoạn quẹo vô nè đường này quẹo vô hơi bị vắng luôn đây đường à, quá đẹp cây cối xanh mát ở đây nhiều cây điều lắm rồi cây dại ta tìm nơi vắng vẻ đây à, đường vắng vắng à, xe chạy hay lấn tuyến lắm bác nào chạy đường vắng thì phải cẩn thận à đừng có thấy đường vắng ờ, muốn chạy sao chạy người khác cũng cũng sẽ như vậy rồi hai thằng mà chạy ngược chiều nhau mà muốn chạy sao chạy thì có chuyện sẽ có chuyện thôi đường, đường đẹp quá trời lần đầu mình chạy đường này nên mình cũng không biết uh, cua nó có cua lơi hay cua gắt à. chạy ờ, không dám chạy mạo hiểm đây người ta trồng uh, đều khá nhiều hướng này vô nó hơi hơi bị ngược nắng á mọi người cho nên là nhiều khi quay clip nó không có đẹp cúc dại à. mình thích cái cúc dại này lắm nè nó đi học hai bên đường cúc dại quá trời chỉ thích nhìn cúc dại thôi mấy cái hoa khác không thích đây nó còn uh, nguyên sinh lắm chắc cũng sẽ có chỗ mua nước thôi ha rồi ờ, coffee nè đây có coffee hai chai thì chắc cũng đủ thôi nhưng mà đều ờ, phải dự phòng chứ thì tốt nhất là vẫn nên mua thêm đây mình có bán này mà tại đi sớm quá cái chỗ này người ta chưa có thức dậy nữa ô nhà dân đi nhiều mà không lo mọi người không lo nha vô trong đây là có nhà dân mình tưởng đâu là nó vắng suối nhiêu chị ha 10 ngàn hả 10 ngàn đây trái cây ở đây nhìn thấy ngon ha để bán đầy lo quá mình tưởng đâu là trong này nó vắng lắm chứ à, về dạ, đông lắm phải gần mấy cái điểm check in kiểu gì theo kinh nghiệm là kiểu gì cũng có dịch vụ rồi hai ba phút nữa là tới rồi đây người dân tộc ta nhiều rồi đa số người dân tộc phải theo đó nhà nhà kiểu này là người dân tộc ở mà mấy chỗ này không khí hậu nó mát quanh năm luôn đó. cho mọi người xem cái đường vào à, chẳng cỏ bù lạch nè đó chẳng cỏ nè đó đi cái đường này vô giờ không biết đi đâu không biết đi đâu luôn như thấy mấy xe Honda kia chạy vô đó chắc là chạy vô đó quá ha không biết nữa này có cái hồ nước cái hồ nước á đi về phía hồ nước đi nó cái bãi nó nó dốc xuống á kêu cây cối nằm võng đã ờ, ngồi ờ, ngồi không có hay lắm để mình đi ờ, lượn lượn một vài vòng cho mọi người xem cái chảng cỏ này cái đã sẵn mình kiếm cái chỗ nào ngồi nó ok nhất nó mát mà nó có cái view bờ hồ nè hay chắc hồi đó là mấy cái quán ăn hay cái gì đó ta cũng dựng lên trên đó nha hay có cái đường mòn đó mà không biết có đi đi theo cái lối đường mòn vô cỏ cỏ cháy hết trơn rồi không có đẹp nếu mà nó xanh mướt luôn là nhìn chắc nó đẹp đi xuống dưới hồ nước thì nó mới đẹp à, có mấy con bọ kìa chỗ nào mà có thể nhân rộng được đi khám phá chạy xuống hồ được trời luôn ấy à ấy à ô dòng trở ra dòng trở ra đi vô tới đây hết đường rồi, không đi sâu vô được nữa nên giờ phải quay trở ra <laughs> xuống đâu giờ mình pha cà phê rồi ăn ăn sáng ăn sáng xong rồi ăn trưa <laughs> yên tĩnh đa số là người ta đi xe hơi á người ta qua bên kia người ta chơi còn mình thấy bên đó à, không thích đi bên đây nó vắng hơn ngồi bên đây chim hót líu lo luôn And then mình phạt cà phê cái Rồi bữa sáng của em đây Mời các bác nha Em ăn cái nha em đói quá rồi Làm cảnh làm à, tiền cảnh hậu cảnh quá trời luôn đây nè bị hai the xin Để có um, Có vài phút à, thức phim à, cho mọi người coi mà trời ơi quá trời cực <laughs> Bởi rất là rất là thông cảm với những bác làm youtuber để kiếm tiền quảng cáo <laughs> rồi thôi mình ăn nha mọi người ăn nha rồi chủ nhật vui vẻ ha chạy về đâu một người ngồi đây trong hoa trôi theo nước chảy phương nào trời thì mưa rơi mưa vài công việc xong rồi giờ đến uh, nấu cơm ăn trưa rồi này nắng quá trời nắng nắng tốt luôn cơm xong rồi giờ à, nấu à, nồi canh canh trứng ờ, không biết làm canh gì khác ngoài canh trứng hết trơn á <laughs> thớt này là chôm của con gái mỏ <laughs> hồng Hôm nay mình nấu từ A đến Z nếu mà đi về mà không có đau bụng á là thành công nha chứ đừng có đòi nấu ngon nha không không đau bụng là là giỏi rồi kho ờ, xào ghê chưa sao hủ chỉ giờ mình ờ, nhổ chạy về à. có nguyên ờ, một buổi sáng buổi chiều nếu mà ai đó đi vô đây chơi thì ờ, mang rác về ha mình rác mình đang đem đến là mình đem đi mình cột tạm ra đi ra ngoài kia có cái thùng rác mình sẽ đổ ai có dịp thì ra đây cũng vui á ngồi không cần đem phải la nhạc đâu dân à, địa <laughs> phương hay mấy anh em khác đó đem loa quýnh um sầm luôn mình chỉ đem đồ ăn ăn thôi rồi có nhạc phục vụ <laughs> rồi à, bây giờ khởi hành đi về chạy up road một, một đoạn thôi chứ người ơi chưa Airbrot luôn này nó mát mát lắm luôn giờ là 2 giờ rưỡi mình bắt đầu về ha à, dắt mình sẽ ghé qua cái à, cái cầu gãy cầu à, cầu sông bé ghé qua xem check in một cái di tích lịch sử mà đi qua ngang qua hoài mà không check in là dở rồi bên việc ờ, trên nữa cây cối nó còn xanh tốt nữa giờ Tây Nguyên này ờ, cây cối rừng tốt hơn Đà Lạt nhiều Đà Lạt bị tàn phá nhiều quá rồi Tây Nguyên còn ờ, còn giữ được cái nét nguyên sinh đó mà giá là cũng tàn phá dữ lắm rồi mà vẫn còn chứ trên Đà Lạt thì đi thấy mấy cái rừng thông thấy tội luôn đi càng vô càng vắng ừ. đang điều hành công trường turn left đường cục di tích à, lịch sử cầu sông bé thì, à, giờ thì mình đang trên đường à, về nhà nói chung là ngày hôm nay à, đi à, cũng rất là đạt được à, nhiều mục đích à, biết nấu ăn nè à, nêm nếm chưa ok lắm nhưng mà à, nói chung là biết nấu khác nhau giữa Sài Gòn với lại những tỉnh thành khác về Sài Gòn là thấy khác liền <laughs> nhộn nhịp xô bồ tấp nập vội vã căng thẳng